chào anh em nhé video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn tan thì uh, khác với những cái video khác video này tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu bảo hay còn gọi là bộ hột tài xỉu bão khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc tài xỉu thì là cái tỷ lệ phần trăm nó ra bạc với anh em khá là cao Đấy. khá là cao cái bộ hột này nó thứ nhất là không tăng thứ hai là anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều cho anh em nhé đi cực kỳ đều và cái ờ, tỷ lệ ra bảo của nó khá là cao thì cái bộ hột tài xỉu như thế nào để cho anh em biết được là cái bộ hột tài xỉu này nó có tỷ lệ phần trăm ra bảo khi mà anh em lắc cái bộ hột ờ, tài xỉu bảo này thì nó có tỷ lệ phần trăm ra cặp khá là cao nhá tám chín mươi phần trăm hầu như ván nào cũng ra cặp đấy thì cái bộ hột đấy nó là mới có cái tỷ lệ để cho anh em đi lắc tài xỉu nó ra nhiều bảng cho anh em nhé đó thì cái cách lắc hột tài xỉu bảng nó như thế nào để cho anh em có thể uh, ra được những cái phần trăm bảo nó cao thì ờ, anh em cứ alo cho tôi đấy, tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ tư vấn cho anh em nhé khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này bên tôi thì tôi đảm bảo với anh em luôn khi mà anh em lắc 20 chén không bao giờ cái bộ hột này nó không có bạc cả nó sẽ có bạc nhưng cái bảo của nó về bao nhiêu bao nhiêu chén thì cái đấy tôi sẽ không nói trước vì tôi cũng không biết là bao nhiêu chén cả nhưng tôi đảm bảo với anh em luôn là 100 phần trăm 20 chén đó sẽ có chén bảo nhá sẽ có chén bảo đấy thì tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của nó Đấy, thứ nhất là nước muối ok nước muối nổi Đấy. nước muối nổi đó thứ hai anh em thử nam châm vỡ đĩa Đấy. nam châm ok cuối cùng là tôi sẽ dọi đèn cho cái bộ hột này đó tôi sẽ thử luôn cho anh em cả ba hột để cho anh em thấy luôn nhé đây anh em nó cực kỳ trong cho anh em nhé đấy không một chút tan tích và sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em 20 chén thì trong cái 20 chén đó anh em xem là cái tỷ lệ của nó về được bao nhiêu chén nhé tôi sẽ test cho anh em một chén hai chén ba chén bốn chén năm chén sáu chén chén 8 chén 9 chén 10 chén 11 chén 12 chén 10 đấy 13 chén 12 chén đấy đã có bạn rồi đúng không anh em tiếp tục 13 chén 14 chén 15 chén 16 chén 16 chén đấy 16 chén là có bão tứ này này đấy 17 chén 18 chén 19 chén 20 chén bao Rồi, 20 chén 20 chén thì nó ra cho anh em hai chén bạc nhá đấy thì anh em theo dõi cái ờ, video đấy anh em cũng biết cách đi của bộ hồn này nó đi cũng khá là đều thứ nhất là đều thứ hai nữa là cái phần trăm của nó ra cặp khá là cao nó khoảng tầm 80 phần trăm đấy thì đây là cái bộ hột mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu nó có cái tỷ lệ phần trăm ra bạc khá là cao thì đây bên tôi gọi là cái bộ hột tài xỉu bạc đấy. bộ hột tài xỉu siêu bảo anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột bảo này anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nhé. Đấy, thì anh em có thể alo cho tôi qua số điện thoại hoặc là zalo Đấy, thì cùng là một số 097241 từ quý 4 thì tôi tư vấn cho anh em tất cả mọi khung giờ Đấy, 24 trên 24 cho anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà xem hết video này anh em muốn sở hữu cái bộ ồn tài xỉu bạc thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nha Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào anh em Đấy. chúc anh em luôn may mắn ở trong những cái cuộc chơi những cái sân chơi chào anh em